đấng pháp dương vô thường ba cội chẳng ai bằng thầy dạy à, khâm trời sanh nghiệp ba kỳ Cơn dân cùng tan tan ân kim công cùng tầng Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng đạo cảm thông không thể nghi bàn lời để châu vi đạo tràng mười phương phật bao hào quang sáng ngời trương bảo tỏa thân con anh hiện cúi đầu xin thể nguyện sanh lễ nam mô tận hư không biên pháp giới quá hiền vị lai tâm vân chư phật tôn pháp hiền thanh tăng thượng trụ tam bào Chiết Nam Đàn Lễ Nam Mô Ta Bà giao Chủ Điều Ngự bổn Sự Tinh Ca Mâu Ni Phần đương lai à sanh di là con vần đại trí dân Tổ sư lợi Bồ Tát Đại Ảnh Phổ Hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn bồ tát linh sơn hội thượng phật bồ tát chi tâm đảnh lễ nam mô tây vương cần là thế giới đại từ đại bi nga di đà phật đại bi quan thế âm bồ tát đại thế chi bồ tát đại nguyện địa tạng vương bồ tát thanh tịnh đại ai chung bồ tát Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát nam mô hăng ra đà na đa ra dạ dạ nam mô a rị dạ ba lo kiền đế hướng bán ra nhà dạ bồ đề tăng đó bà gia dạ mai hằng tôm đỏ bà gia dạ mai a ngà lô ni ca gia đa phàn về lo đăng na đa tòa nam mô tăng ni lần đó mong mong a di nhà bà lơ nghiện đê thất phật đa lăng đà bà nam mô na ra cận trì ngày rễ ma a bàn đa sa mê tất bà a ba động vô bằng a tại nhân đang bà tán đa na ma bà dạ ma văn đang đấu đắc địa tạng a bà lô ê lô ca đê ca ra đê nhi ê đề ma a bồ đề ngầm tăng đo tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma ê ma ê những câu lô câu lô kiết mong độ lô độ lô phật xà gia để mang ham phật sáng gia đề đà ra đà ra địa đệ ni tất phần ra gia gia ra gia ra ma ma phật ma ra mùng đề lệ nghi hê nghi tân nam thân ra ra tâm phật ra xa lời vẫn xa vẫn văn phật ra xa gia hồ lô ô lô ma ra ô lô ô lô hê rị ta ra ta ra tất thì âm um thần rễ tao ra tao ra bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia bồ đà nhã nhị đế thì gia na ra gân thì địa Đi Sắc ni na ba gia dạ ma nam ta bà ha nắng đại dạ ta bà ha mai a nắng đà dạ ta bà ha nắng đại vô nghề thất bàn ra dạ ta bà ha na ra cấn trì ta bà ha ma ram ma ra ta bà ngã tăng ra tăng nga một khế dạ ta bà nga ta bà ma nga nga bất đà dạ ta bà nga dạ kiết ra nga bất đà dạ ta bà nga ba đàm ma yên đất đà dạ ta bà nga na ra gần trì bạn đà ra dạ ta bà nga ma bà lấy tăng yên ra dạ ta bà nam mô hăng ra tát nam đa ra dạ gia nam mô a di dạ ba lo kiên đế nước bàn ra dạ ta bàn an tất điện đô mạng đã ra bàn đà dạ ta bà nam an thân điện đồ mạng đa ra ba đà dạ ta ba nga an thân điện đồ mạng đa ra ba đà dạ ta ba kinh lại đơn tê tôn à, quỳ các phật đàn nay con phát đại nguyện trì sam nước tự bi nhân trên đền bốn ân nàng dưới dùm ba đường khổ nguyên nhân ai tại nghe liền phán tâm bồ đề thật hành hạnh trí huệ à, tập họp môi phương đừng Bảo thân này kênh đông à, Cùng sinh về cực à, làng Niệm cái kinh kệ Phật Pháp cao sâu rất nhiệm màu trăm ngàn muôn kim kho tìm cầu nãy con nghe biết chuyên trì tùng hồng Nguyện rõ như lai nghĩa nhiệm màu Nam mô Bụt Sư Thích Ca Mâu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 đào tràng sam ngói nước lành tử bi à, ba đời chư phật chứng tri à, còn đem tánh mạng quy y phật đạo Nam mô Hoa Khước Tỳ Bà Thi Phật Nam mô Thi Khí Phật Nam mô Tỳ Sa Thủ Phật Nam mô Câu Lưu Tôn Phật Nam mô Câu nam Hàm Mâu Ni Phật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 ba đời chư phật thương tình na trải bán cam lộ nước lành từ bi nhân cho con rửa sạch nghiệp đi làm người ai chẳng nhiều khi lỗi lầm mừng vô minh chè lâm tâm thân ờ, si mê buông thả tham sân nào phiền không tin tam bào ở trên ờ, không hiểu cha mẹ hai bên họ hàng tuổi sanh phong tung ngang tạng đam mê tại sắc quan đàn ăn chơi nhân người sao chẳng biết xa rời ngã hợp bè kết đàn phán nơi an hoàng xa sanh trộm cắp dâm tàn làm toàn tội ngã không tha tội nào Nãi sinh chư Phật trên cao Chứng tri con nguyện đi vào lời ngài Bảo nhiều tội lỗi xưa nay hiện tại quá khứ tự dài ăn năn nâng dù qua muôn dạng khó khăn còn xin sám hối hoàn toàn từ tâm sám bao tội ác lỗi lầm nếu còn chưa phạm quyết tâm chẳng làm mong Nguyện sinh chư Phật Thánh Phạm Nguyện chư Bồ Tát cùng hàng thiên dương Thiên long bát bộ mười phương Khâm trong phạm giới tận tường lòng con con nguyện một giả sắc son để đầu kinh lại chữ tôn các ngài nam mô tỳ lô giá na phần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 Nam mô Long Chúng Thượng Tôn Vương Phật Ngài Nam mô Long Tử Tại Vương Phật Ngài Nam mô Bảo Thắng Phật nam Nam mô Giác Hoa Đình Tự Tại Vương Phật Nam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 Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát Nam mô quảng Từ Tại Bồ Tát cúi đầu đảnh lễ phật rồi ngã con xin sám tiếp muôn đời tội khiến quy y tam bảo trước tiên Phật là vô thượng bạn hiền chúng sanh năng Phật là ruộng phước an lành là người cho cá nhân sinh nương nhờ Pháp đưa con vượt qua bờ thoát dòng sinh tử bận nhớ hồng trần đưa con trở lại nguồn chân xa lìa tham dục đoạn dần khổ đau tăng nương qua họp làm đầu hy sinh bản ngã muốn cầu thành cao trải thân trong chốn ba đào mà không đâm nhiễm xa vào bến mê nhân một lòng thần phục quê nguyện cầu tam bảo gia trì độ con nguyện quy y tận hư không pháp với mười phương chư Phật nguyện quy y tận hư không khâm phàm với mười phương tôn pháp nguyện làm quy tận không khẩm pháp giới mười phương hơn thai hiền thanh tăng cúi đầu lại đức thế tôn con xin tận đại tâm hồn ăn năn kể từ vô thể trôi lăn luân hồi muôn kiếp trăm lần phàm phu ngâm không phân sang cả hèn ngu à, gây nhiều tội ác nghìn thu chẳng mờ à, lớn như sông biển bộ xôn à, nhiều như căn trải đổi bờ hàng giang do đau tội lỗi ngập tràn hoặc vì ba nghiệp trăm ngàn mùi mê nói năng chẳng biết nghĩ suy làm thề chẳng ngại điều gì hại nhân nghệ thì điên đảo xoay dần à, chỉ mong có lợi chẳng cần bận quân à, hoặc vì mê màng sao căn à, đôi người tiếp vật muôn phần lạc sai nhân luôn luôn tự thị có tài ngài biết đâu tại với chữ tay một vần à, hoặc vì chẳng quán nội tâm à, tự duy bậy bạ lỗi lầm truyền miên năng hoặc về theo cảnh đảo điên à, chẳng tưởng chân giả não phiền càng tăng à, tu hành theo lối lăng xăng à, cho nên ba chướng không từng giảm suy nghiệp chương bao chương chẳng lý thêm phiền não chương kéo trì tội thâm cạn ngăn trí giác nội tâm ờ, khó đường giải thoát mê làm chúng sanh ờ, lời vàng phật dạy trong kinh ờ, ba chương phải việc tu hành mới nên an đăng sám mối cần chuyên ờ, thể tiêu ba chương đoạn phiền trần lao diệt ba chương tận ly hào sao gia mười nghiệp trần lao sạch dần nào bốn ngàn tam vạn khổ luân à, cùng nhờ tam hối được phần tịnh tánh à, con nguyện trì tụng pháp lành nam mô chư phật đồng thanh hộ trì à, nam mô cầu sam hối bồ tát nam mô cầu sam hối bồ tát Nam mô cầu sám mối Bồ Tát cùng vì những lý do trên hôm nay để tử thể nguyện thành tâm mong sám bằng tất cả tinh thần tất cả mạng sông bảy tâm vượt bờ một là hổ thẹn nghiệp dữ con cùng với phật khi xưa một hàng mà nay phần đã thành toàn à, đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân à, con còn đắm đuối hồng trần à, còn đang chìm nổi bao lần tự sanh tu hành chẳng tay môi mạnh ờ, con đường giải thoát tội tình còn nguyên ờ, thật đang sâu hổ phiền thế mà chẳng thẹn quyên thiên nỗi cười ngầm hai là sợ hai ngập trời cùng loài phàm tục sống đời vô thiên chẳng về tội lỗi chuyện miên chớ xa địa ngục sai nghiền khảo trang xót sanh quỷ đói ác mang ờ, đâm chìm muôn kiếm thật là sợ thái ba là chán ghét thân này ờ, luân hồi sanh từ trả vai nghiệp trần nằm hãy xem sống chết xoay dần ờ, vô thường vô ngã thật chân chỗ nào ờ, khổ đau tâm thư nấu xào ờ, sớm còn tôi mân khác nào phụ dân còn thân chẳng can mê phân à, chẳng dễ trong sạch chẳng phần thanh cao à, mà chưa chăng bỏ hay sao à, là người có trí lẽ nào không hay bốn là giọng mạnh không tay tu hành tinh tấn mong ngài thành công à, tụng kinh học pháp một lòng theo gương đại giác không mong an nhàn nào Phật thân chẳng thể nghĩ bàn à, Do vô lượng phước muôn vàng huệ sinh à, Sao ba la mật chuyên tinh à, ba mươi bảy phẩm tu hành trợ duyên thực hành từng phút chẳng quên à, cầu nhận thể tri bốn nguyên ngũ tình à, năm tâm phân biệt chẳng sinh quan thân bình đẳng người mình không ai xưa nay đã tạo nghiệp sai cho nên vướng mắc hình hài phạm phu khổ đau đầy đỏ nghìn thung ghế bao tội ác quán thù truyền miên nay sinh so bỏ ô phiền thân thù hai nhà con nguyện chẳng vương sao là ơn Phật tỏ tường xưa kia Phật cũng trong đường trầm luân Sớm giác ngộ khổ hồng trần Pha tâm bộ thi tay chân đầu mình Cho luôn vợ đẹp con sinh bảy thứ chân bao quốc thành chẳng bước ngang cùng về hai chữ tình thương sao năm khổ hạnh chỉ đường chúng sanh muốn cho thế giới yên lành muốn cho nhân loại hoàn thành phật tâm làm sao bao nỗi phật ân và kiên dấu nạn ha ngần ngại chi ờ, thần tâm muôn kiếp bỏ đi ờ, cũng không bao nỗi ân vì chúng sanh ờ. để đem chánh pháp diệu tinh trải vô lượng khổ pháp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 đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau tỳ lô tanh hải cùng dạo ấy là ơn phật thâm sâu báo đền à, bảy là quan sát tội kiên tội do đâu tới truyền miên chất chồng nào tan chân muôn sự đều không à, chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiêu à, do nhân duyên tạo mọi điều à, Phạt sanh tội lỗi gây nhiều trái quan lời kinh phật dạy rõ ràng bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh nhận duyên thác loạn mà sinh nhận duyên đoạn tuyệt tội tình hoàng không tan tội vốn chẳng ở trong lại chẳng vừa cũng không ở ngoài thực hành diệu pháp không ai bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sạch trơn an năng phạm hối không sớm tu tâm dưỡng tánh lòng con chí thành cầu xin chư phật thương tình ra ơn cốt độ tâm thành quy ấy nam mô đông phương a xuất bệ phần nam mô quả quan phần Nam mô lên Nam mô Phật Nam mô vô ý Phật Nam mô bân cả tư nghị Phật Nam mô đăng vương Phật Nam mô Phật Quang Phật Nam mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật Nam mô Đại Thắng Phật Nam Nam mô Thanh Tù Đại Sự Phật ngã Nam mô Thật Kiên Phật ngã Nam mô Kiên Dương Hoa Phật ngàn bảy tâm vượt bậc tu trên à, lại cần tưởng nhớ ba thể mười phương à, chư phật cùng thánh hiền tăng à, dập đầu đảnh lê trải bằng ruột gan tam đàn sám môi gom tàn trong lòng ngộ thẹn ngập tràn bận nhớ chế thành quan sáng tội dương quyết tâm tự bò mỗi giờ phút quan xa chi vui sướng ta bạn ờ, công tu khổ nhọc chẳng ra tuột gì ờ, nam mô thập phương thường trụ tam bảo ờ, nam mô tận hư không khâm phạm giới qua hiện vị lai tất cả mười phương chư phật nam mô tận công khâm phạm giới qua hiện vị lai tất cả mười phương phạm Nam mô tận hư không phàm giới quá hiền vị lai tất cả mười phương tăng huống chi mạng sống vô tri như đèn trước gió trường kỳ lung lai thở ra chẳng vào thai à, tâm thân tử đại cũng tài đất cho à, quả bao khóc liệt tam đồ mà một mình hứng chịu ai lo hộ mình à tiền tài sự nghiệp linh đinh à, cũng không thay đổi tội tình đã mang à, ăn năn tội lỗi rõ ràng à, tâm luôn cảnh giác vô thường đến mau ngăn Nam mô Nam vương phổ mạng Phật Nam mô quay vương Phật Nam mô trụ trì tật hành Phật Nam mô hạt huệ Phật Nam mô nam mô sơn tinh phật nam mô bần hiểm kiến thần phật nam mô sư tử thinh phần nam mô băng không kiến phật nam Nam mô khởi hành Phật Nam mô nhân tiết hạnh tánh tình Phật Nam mô trang nghiêm vương Phật Nam mô đại sơn dương Phật nào chớ nên ngô dài tự hào trong đời hiện tại ta nào làm sai cần chi sám tội với ai cần chi tu sướng an bài tại thiên năng biết đâu tội lỗi quan khiên à, đã từ buồn kiếp liên miên tạo thành à, chẳng nghe phật dạy trong kinh à, đồng chôn cất bước đà thành nghiệp quan Nghiệp xưa chờ sẵn không tan à, Đủ duyên kết quả kiêu than ít Vì tham lam sân hận ngu si à, Đã không cảnh giác tội thì càng sâu dẫu ai giấu được mình đau càng ham che giấu tội sâu càng nhiều nhớ mình tội lỗi đủ điều phật cùng bồ tát cũng đều chứng minh chư tôn hiền thanh hiển linh chỉ đường sám hối tội tình được tiêu nguyên nhân tội lỗi bao nhiêu cũng vì chẳng rõ đặt điều dấu chén nay con phá một lời thề không còn che giấu mê lỗi lầm à, chư phật bồ tát từ tâm à, gia trì con quyết đoạn mầm tự sinh nam mô tây vương vô lượng thọ phật nam mô sư tử phật nam mô ngương Tích vương phật nam mô ngương thủ phật nam mô phân tấn phật nam nam mô không tạng phần nam mô bảo tràng phật nam mô thanh tịnh nhãn phần nam mô là trang nghiêm phật nào nam mô bảo sơn phật nam mô quảng vương phật nam mô nguyệt phương quang phật trong kinh lời phật rành rành không trừ ba chướng tội tình luân lưu quan một là phiền não chẳng tiêu hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau là khổ bao trước sau à, ba điều trước ngày nương nhau tạo thành đồng vì phiền não a nghiệp sinh à, lại vì a nghiệp báo hành khổ đau à, nay con đa hiểu nghĩa màu chỉ thành sam hối đế đầu kính tinh Nam mô Bát Phương nam Thần Phật Nam mô Nghi Quang Phật Nam mô Chiền Đàn Phật Nam mô Từ Tài Phật Nam mô Kim Sanh Dương Phật Nam nam mô nguyện phá chiên đàn phật nam mô phổ nhãn kiến phật nam mô phổ chiêu nhãn kiến phật nam mô lưng thủ phật nam mô vô câu phần a đề đầu sám mối phật tiền ai ăn năn ý nghiệp liên miên ta thành nghiệp thân nghiệp miệng cùng đành tùy theo nghiệp ý mà hành động theo hoang Ê gieo ba đồng hiểm nghèo à, Tam lam sân hận còn đèo si mê à, Chính vì ngủ tối lê tê à, tình theo tà kiến sai mê sao trần ầm trong kinh lời Phật ân cần à, chỉ bài nẻo ác do nhân tự trọng à, tham sân si độc trùng trùng à, xa vào địa ngục trắng hồng thoát ràng Sống sanh ngã quê cũng là do ba độc mấy con mà đổi thay à, dù cho trở lại có ngày à, làm người cũng phải mang hoài nghiệp xưa nghèo nàng cô quá lộc lượt à, hôn ăn đơn độn sáng sơ một đời còn bao qua báo tài trời cùng vì ý nghiệp tới bời khổ đau ăn nay con chi thi khẩn cầu phật tiền con lại dập đầu ăn ăn ăn Nam mô Đông Nam Vương Tri Địa Phật Nam mô Tư Tài Phật Nam mô Pháp Tư Tài Phật Nam mô Pháp Huệ Phật Nam mô Thường Lạc Phật Nam mô thiền tư duy Phật Nam mô thiền trụ Phật Nam mô thiện tí Phật Dập đầu sám hối nghiệp căn Điều do ý tạo vô vần nghiệp nhân chư phần bồ tát ân cần cùng chư thánh chung ly chân tu thành đã từng chỉ dạy rành rành bằng nhiều phương tiện thực hành tiếng tu phải coi phiền não như thôn vì phiền não nhập che mù tuệ căn nó thường gây những khó khăn chẳng cho giống thiện tâm phát hành nào Đạo việc như nước lũ nhanh Cuốn phân bội hạt giống lành thế gian Khiến ta thấu khổ gian nan đâm trong sinh tử muôn vàng khổ đau Đạo phiền chẳng chịch với nhau Như vòng xịt xanh khóa cầu liễu xanh Không ai cho thoát ngục hình Không cho ai khỏi tử sinh lưng hồi à, Vì dòng nhận quá đời đời ra vào sao nẻo không nơi quay về ngàn không đường ra khỏi bên mẹ này con lợi dụng cận kề chữ tôn giúp con gọt rửa tâm hồn một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu vàng con xin một và khẩn cầu hoa thiền tâm tăng trưởng ơn sâu phật đà ngã nam mô tây nam vương na la diên phần nam mô long vương đức phần nào nam mô bảo thanh phật nam mô địa tự tài phật nam mô nhân vương phật nam mô diệu thinh phật nam mô hạt tuệ phật nam Nam mô Diệu Hương Hoa Phật Nam mô Thiên Dương Phật Nam mô Thường Thanh Tịnh Nhãn Phật Nam kể từ vô thể vào rang trôi lăn sao coi hằng khổ đau tưởng mình tâm thức thanh cao biên đâu ngu dại xa vào bậy mang hoặc nuôi ba độc trong nhà hoặc vì ba lộ sanh ra nỗi này hoặc do bao khổ đỏ đài hoặc do ba hữu mà bài quan khiến để cho phiền nào nổi lên tạo ra vô lượng vô biên tội tình à, nay con sâu hổ tự trình à, cầu mong sám hối tội mình từ xưa ngang kể từ vô thể đến giờ ha à, hoặc theo môn trụ hoặc thừa bốn lưu à, hoặc do môn thổ mà chiêu hoặc à, dùng bốn trăm hoặc chiều bốn duyên hoặc do bốn đại gây nên à, hoặc do bốn phước bốn triền bốn tham à, việc lành chẳng nhận chịu làm mà mặc cho phiền não gieo mầm tự sinh à, vô lượng vô biên tội tình à, chúng sanh sáu đạo ngục hình tự giam ngày nay phát lộ quý tàm mà cầu sinh sám hối mong làm thiện nhân kể từ vô thì chẳng phân à, hoặc nho nằm trú xây dần trong ta à, hoặc do năm cái mà ra à, hoặc do năm kiến hoặc là năm sang Nam tâm phiền não dân tràn à, Cảm lòng chịu khổ gian nan trọn đời à, Con xin sám mỗi mỗi thời Ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn hoặc do mê mùi sáu căn hoặc do sáu thân tâm thần đảo điên hoặc do sao tướng bà nên hoặc do sáu thọ lụy phiền sáu thành nào hoặc do sao ái hoành hành à, sáu ngày để khổ tranh à, và à, nói lên thật là tổng khổ vô biên con xin sám môi nào phiền đã cảm ơn hoặc do bày lậu khó khăn mà hoặc do bày xử như chàm dính tay, à, hoặc do tam đảo mà sai à, hoặc do tam cấu nên dày nghiệp quan hoặc do tam khổ nấu hầm ma ma phiền não ai ngắm ngầm chúng sanh con xin sám hồi chỉ thành cầu xin chư phật nghĩ tình ngu si nhân hoặc do chính não tràn trề ha hoặc do chính kiết mê mê tình phàm chính duyên chẳng chịu thiếu phần hoặc à, do mười nghiệp không phân nghiệp nào à mười một biên sử câu cào hoa mười hai tớ nhằm nặng vào tử sinh mười sao trì kiến tung quanh mười tam tử giới ngục hình bao la hai mươi lăm ngã trần sang sáu mươi hai kiến còn là nghiệp nhân à, tám mươi tám sự hoặc tâm công à, tim, mười sự trăm tầm hoặc tư à, một trăm lẻ tam có dư phiền não bụng chai đốt từ tâm can mở toàn cửa ngõ môi vàng cho mồi tật sâu rong đàn nhập tâm ta quay tạc phúng mà thầm hại thiện hiền thanh phá ngầm chúng sanh khắp trong tam giới hữu tình gọng sao sanh khỏi khổ sinh ngâm tràn cầu xin chư phật rải ban từ bi cứu độ muôn vàng tội xương Phá tâm sám mối mong chờ nga Mười phương tam bào dẫn đưa về nguồn ngã Nam mô Tây Bắc phương Nguyệt Quang Diện phần. ngã Nam mô Nguyệt Quang phần. Nam Nam mô Nguyệt Tràng Phật Nam mô Dòng Mạnh Phật Nam mô Nhật Quang Diện Phật Nam mô Nhật Tạc Phật Nam mô Nhật Quang Trang Nghiêm Phật Nam mô Hoa Thân Phật Nam Nam mô ba đầu ma tạng Phật Nam mô ba đầu ma tu Phật Nam mô sư tử tinh vương Phật Nam mô thiện trụ quý Phật Nam Nguyện nhờ công đức cao dày Pháp môn sám mỗi điểm ngài hẳn chuyên ăn năn ba số não tiền Cho con ba nguyện nghiễn nhiên đã thành nào sáng soi ba tệ ba minh ba khổ cùng việc tâm hành sạch trong não phiền bốn số trong lòng nhờ công sám hôi thầy cùng tiêu tan bốn vô lượng bốn tính à, tâm ngàn duyên thông khổ không à, cần sợ chi à, nhận duyên năm số đồng thì siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn năm phần năm băng nhớ bằng đời đời kim kiếp chẳng hàng vĩnh nhớ thần thông sao thư có dư sao trần chẳng thể làm mờ trăng sao sao ba la mật hạnh ca hoa sao tứ diệu hạnh lúc nào cũng thanh nhiễm màu trắng dương trên mình nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi nhân Nguyện nhân bảy số trơ đi à, cho đến mười sở tấn thì tiêu tan à, Ngồi qua thanh à, tịnh niết bàn tam công đừng thấy quay màn lưỡi sanh năm Hạnh mười dĩ cũng viên thanh à, Đoạn trừ chính đạo thực hành chính phép à, Nguyên nhân mười một trở lên à, Mười hai mười tám nhân phiền não tiêu hoang nhập vào thể tánh cao siêu ma thành công ly giải muôn điều điều thông bành xe chánh pháp chuyển dòng ngự tòa tự tại trong lòng tịnh tánh mười tam bơ công hoàn thành vô lượng cộng đơ sáng dành độ thang nguyện dù ở tại ta bà cũng không thôi chuyển tà ma phục hàng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 nam mô a di đà phật nam mô di đà phật nam mô long chương thượng tôn dương phật nam mô long từ tại vương phật nam mô bảo thắng phật nam mô giác hoa định từ tại vương phật nam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 lễ Phật rồi nha sinh sám mọi việc muôn đời lâu xa nga Nguyện rời a khổ chung ma Dựng xây cuộc sống an hòa tương lai nhân tiêu trừ nghiệp mát lâu dài ha thực hành nghiệp thiện chẳng phải lợi nguyện à, làm người dù bậc thánh hiền à, cũng dương làm lỗi ưu phiền đôi khi ăn cũng do tập quán hành vi à, cũng do lời nói nhiều khi lỡ làng à, tánh còn tu chẳng dễ dàng à, phàm phu giam mỗi cương cường được rũ ngoan các bậc tri giả ngày xưa À, bỉa quan sàng lỗi mới chừa được ngay à, kẻ ngu nào có biết hay à, lỗi làm che giấu tội ngày càng tăng Chuyện miên như các sông hàng chẳng phương tỉnh tức trời trăng miệt mài phát tâm hổ thẹn sớm mai à, tiêu trừ nghiệp tối xưa dài nặng mang khi xưa chư Phật cũng làm mà phát lộ sám hôi niết bàn dựng xây à, con nhờ công đức cao dày à, của vô lượng Phật chỉ bài ăn năn khiến cho phước huệ càng tăng công phu sám môi xanh bằng trời cao nam mô đông bắc phương tịnh chư căn phần nam mô tịnh diệt phần nam nam mô đại tướng phật nam mô tịnh thắng phật nam mô tịnh diệu tịnh phật nam mô tịnh thiên cúng dường phật nam mô thiện quả phật nam mô thiện quả phật nam mô quả phật nam mô thiện phần nam mô thiện ý trụ trì phần công phu sám hối thực hành chưa cần nghiêm chinh chăng thành ngoài trong ngoài thời chim bái tôn dung ờ, trong thời quan tước một lòng thiên thang ờ, quan thân trong cõi ta bà ngạ cố tình tham luyên mãi mà được sao ngoan ờ. một mai hơi thở không ai vào mà bốn đại tàn ra khi nào phục hồi nên nếu không gặp Phật ra đời à, cùng chư hiện thanh hết lời bảo ban năng mà nghe bàn ngũ quan đàn á à, nước sâu nạn niệm hô hàng bước vào à, lỗi lầm tạo tới chừng nào à, luân hồi muôn kiếp đã vào khó ràng thứ hai từ nghĩ đời ta na tuy gặp phật pháp nhưng mà uống tai chẳng từng biên sống hằng ngày ấy như lời phật dạy đại công phu quan mong người thoát khỏi ngục tù ở nơi dòng huệ mạng công phu chân truyền lại còn che giấu phận hèn ngên ngang ngoài mặt chẳng phiền chẳng lo ngang chạm chân đà lỡ chuyên đò ngà còn đâu dám nhận là ngu nhân đời ngà lẽ đâu hiền thánh phật trời nga chẳng ngay chẳng biết ba thời tội xưa ngang Ngô si mà cũng dạy khờ nga con xin sám nói trong nhờ lượng trên chư phật bồ tát thanh hiền con xin đảnh lệ nghiệp duyên sám trừ lòng nam mô hạ phương thực hành phật nam mô thực hành phật nam mô hoàng tề phật nam mô kiên cố vương thần nam nam mô kim cang tê phần nam mô sư tử phần nam mô phân văn phật nam mô như thần trụ phật nam mô thành công đức phật nam mô công đức đắc phật Nam mô Thiện An là Phật Nam mô Thiện Can Phật Lại sinh sám hối Phật tiền an Năng đôi lỗi tạo trên dương trần Nam sợ khi địa ngục xa chân à, bạn nghe tội phước muôn phần chẳng sai à, đầu trâu mặt ngựa ra quay à, cộng đầu theo nghiệp gian này ít chi Diêm dương mặt sắc thị quy nha Hoàng gia trai chú nợ gì tâu lên à, Kẻ thưa đời trước quan khiên à, Sát xanh nậu nướng chừng chiên làm mồi à người thưa thở trước trên đời ngà giả mang chiếm đoạt hết tài vật ta nga kẻ thưa thân quyến toàn gia nhà tan cưa nát chẳng tha mạng người ngày nay nó đã đã thời nga thừa cơ bà yêu trời chẳng dung chừng nhận kêu tới trùng trùng mà quán kia chồng chả gỡ có lòng kia quán nam khế khinh đà nói rõ ràng pháp nơi địa ngục chẳng qua nguồn gì à, bình sinh tạo tội quên đi à, đến khi sầm chết nghiệp gì cũng ráng tất thì địa ngục phải sang ờ, quang quang tường bao rất là vận minh ờ, diêm vương nổi trận lôi đình ờ, phóng tai hạ chỉ gia hình trà quan dẫu vô lượng kiếp than gian à, cũng không thoát cảnh cưa bàn kẻ phương à, người thân cũng chẳng dám đường à, mình làm mình chịu dễ nhường cho ai biết thân đã tạo nghiệp sai sớm cầu sớm mối nhẹ dài ba phần vô thường mập tới bất thần hỏi tan chẳng kịp muôn phần muộn công nay con sám tử đáy lòng mà khẩn cầu phật thanh thầy đồng chứng minh ăn năng hết mọi tội tình cuối đầu con lại tâm thành kính dân ngang Nam mô Thượng Phương Vô Lượng Thắng Phật Nam mô Vận Vương Phật Nam mô Công Đức Phật Nam mô Vô Lượng danh Sơn Phật Nam mô Văn Thân Vương Phật Nam nam mô đại công đức phật nam mô đại tu di phật nam mô hàng phục chung ma dương phần kể từ vô thị đến nay vô minh che lấp nghiệp đầy đã cam ma tùy theo tính chất việc làm mà đã gây đủ mọi lỗi lầm quan khiến hiện tại quá khứ vô biên đạp mê vật chất do phiền não tham dần hờn phạt tác nghiệp sân vô minh nên tạo vô ngần nghiệp sĩ ngang tự cao ngã mạng khinh chê nghi ngờ chánh pháp sai mê sao trần học tà kiến lạc nguồn chân không tin nhân hòa chẳng cần tính toan chập ngã tâm tánh hồng hằng à, luôn tranh phần thân chẳng nhường nhịn ai à, ô mê suốt cả ba đời à, chấp thường chấp đoạn chấp nơi tình cuồng kiên thù dời thù chẳng buộc não thân tác nghiệp vọng cuồng đạo điên đời con đã lâm não phiền nại sinh sám môi thánh hiền chư tôn con nguyện chẳng giam mọi bọn à, đê đầu sám hôi sắc son chỉ thành à, nam mô vị lai phổ hiền phật à, nam mô di lặng phật nam mô quan thế từ tại phật nào nam mô đăng đại thế chí phật ngài nam mô hư không tạng phật nam mô vô cầu xương phật ca nam mô thành tổ nghĩa phật nam mô phật thinh phật nam nam mô đại hải phật nam mô vô tận ý phật đề đầu sam lại hồng danh sinh chư phật chứng lòng thành của con tâm lòng một dạ sắc son nào phiền sâu nặng xói mòn tâm can sám trừ phiền não lẫn sang sam tiêu phóng giờ sam tan biển lười à. Sám cho trì giá kịp thời ha sam trừ ngu mũi ta người chẳng phân sam không dồi trà dữ dằn sam tàn lửa cháy nung hầm nội tâm sám buông lòng ngầm quán hận sam trừ công kịch tranh hơn với người sam trách hình tượng bên ngoài sám lòng thác loạn mười hai duyên trần sám cho trọn vẹn mười phận à, khổ báo tam giới chi tâm sám hoài à, não phiền tác hại mọi lời à, ăn năn sám môi gầm phai nhạc lòng nào dập đầu lại đấng chi công lại chư hiền thanh rút lòng chứng chỉ à, nam mô thiên à, kim cang phần à, nam mô vô công quan phần nam mô lạc trang nghiêm tư duy phần nam Nam mô vô câu nguyệt tràng dương phật ai Nam mô hoa quang phật Nam mô hoa quang phật Nam mô bảo thượng phật Nam mô vô quy quang phật ai Nam mô viện ly chư uy kinh bố Phật ha Nam mô sơ tơ phân tấn lực Phật ha Nam mô kim cang minh dương Phật à, tất cả phiền não sám rồi à con xin phát nguyện một lời thiết tha tôi tự ý nghiệp gây ra gốc căn nghiệp tội chính là tham sân si mê ái dùng sắc trần giờ xin dứt sạch cội căn não phiền nào nhận rằng ba cõi nhân thiên y à, như bà ngục trôi xiềng thân ta bốn đại như rắn trong nhà năm quân xem kỹ thật là thù chung sáu nhập thực chất rộng không ai dùng chẳng khác vật trong vật ngoài à, cần tu bác chánh không này à, cần tu đến chỗ vô sai niết bàn nam à, ba mươi bảy phẩm an toàn à, mười ba la mần nhẫn kham tu hành à, tu thân miệng ý tình thanh à, tâm thành phát nguyện lời lành kính dân nam Chí tâm đành lễ ba lợt ha ba ngồi tam bảo tính cần quy y Chí tâm quy y tận hư không cấm vam giới qua hiện về lai Chư Phật thường trú mười phương năng chế tâm quy tận hư không khầm pháp giới đa tôn pháp tượng trú mười phương a chi tâm quy tận hư không khâm pháp giới qua hiện về lai chư hiện thanh tăng tượng trụ hòa trong mười phương